Tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 11 tháng 2 năm 2021, tức ngày 30 tháng 12 năm 2020 âm lịch. Thương quan giáng họa, người tuổi Tý rất dễ tranh chấp với người làm lãnh đạo, con giáp này không nên cố tình đẩy những mâu thuẫn này lên quá cao, nếu không chính bản thân mới là người phải chịu thiệt thòi vì bị chèn ép trong tương lai. Cho dù có gặp khó khăn thế nào đi chăng nữa Bản mệnh cũng không nên có suy nghĩ muốn từ bỏ, hãy dũng cảm đối mặt với thử thách, coi đó là một cách để rèn luyện hoàn thiện bản thân. Ngũ hành thủy sinh mộc may mắn mối quan hệ giữa tuổi Tý và người nhà rất hài hòa và yên ấm. Con giáp này có thể tâm sự thẳng thắn với nửa kia của mình mỗi khi gặp khó khăn bế tắc. Chỉ cần hai người đồng lòng sẽ giải quyết được mọi việc. Các cặp đôi nên tôn trọng quyết định của nhau, cùng bàn bạc và trao đổi trước khi quyết định vấn đề nào đó. Những vấn đề chung giữa vợ chồng luôn cần sự đồng thuận nếu một trong hai ai thiếu đi tiếng nói thì cán cân sẽ lệch, tạo ra mâu thuẫn khiến gia đình mất đi hòa khí. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, thìn, tỵ. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Sửu, chính ấn chiếu mệnh người tuổi Sửu sẽ đạt được những thành tích xuất sắc trong ngày hôm nay. Con giáp này có thể gây ấn tượng với mọi người nhờ vốn ờ, hiểu biết sâu rộng của mình. Bản mệnh chỉ cần giữ bình tĩnh, tự tin, phát huy đúng khả năng của mình thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành công. Nhờ thế mà con giáp này có thể đạt được một bước ngoặt lớn trong cuộc sống và công việc. Mộc khắc thổ, mối quan hệ giữa tuổi sửu và nửa kia không mấy hài hòa vì đôi bên không chịu trò chuyện thường xuyên với nhau. Hãy mở lòng hơn, đừng giữ kín mọi chuyện vì nghĩ rằng người ấy không hiểu mình. Những thành công của bản mệnh vẫn chưa thực sự trọn vẹn khi không có người yêu thương bên cạnh chia sẻ. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên chú ý chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn. Đừng để tới khi ôm yếu rồi mới nghĩ đến chuyện bảo vệ sức khỏe nhé. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, ngọ thân. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần Thiên tài nâng đỡ, người tuổi dần có cơ hội phát tài nhanh chóng dù chỉ nhờ vào vận may của mình. Tuy nhiên, có giáp này không nên vì thế mà nảy sinh tư tưởng ỉ lại, há miệng chờ sung bởi không phải khi nào may mắn cũng mỉm cười với bản mệnh đâu. Con giáp này vốn là người thông minh và cởi mở, điều này dễ dàng gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người xung quanh. Song tuổi dần không nên bà hoa khoác lác những điều vượt quá khả năng của mình khiến người khác nhìn mình bằng ánh mắt khác xưa. Đường tình duyên không được hài hòa cho lắm, con giáp này nên giữ khoảng cách đúng mực với các mối quan hệ khác giới, sẽ nhận được nhiều ánh nhìn thiện cảm hơn, đặc biệt là người đã có đôi có cặp. Việc này sẽ giúp bản mệnh tránh chuyện thị phi hay hiểu lầm không đáng có, ảnh hưởng đến hạnh phúc đôi lứa. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, tuất, Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Mão Do có sự trợ giúp của Tam Hội, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Mão vô cùng vượng phát, mọi kế hoạch đều tiến triển rất thuận lợi. Hôm nay là một ngày may mắn, vì vậy nếu con giáp này ấp ủ kế hoạch gì thì không nên chần chừ do dự mà hãy thực hiện ngay. Bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, người này sẽ chỉ ra cho tuổi Mão hướng phát triển phù hợp hơn cho tương lai. Hãy tiếp tục rèn luyện bản thân và không ngừng cố gắng. Chính tài còn cho thấy con giáp này dễ thu được một khoản lợi nhuận khả quan nếu làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh kinh doanh, buôn bán. Bản mệnh nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác và được giới thiệu những cơ hội đáng quý. Con giáp này đón nhận toàn những chuyện tốt lành, vận trình tình duyên nở rộ, các mối quan hệ thăng cấp nhanh chóng, được cả gia đình và bạn bè ủng hộ, tán thành. Bản mệnh và người ấy có thể bản tính đến chuyện trăm năm. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, tí, hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thìn Đường tình duyên của người tuổi thìn không mấy thuận lợi trong ngày hôm nay, có giáp này và nửa kia sẽ cãi cọ mâu thuẫn với nhau mà nguyên nhân có là do những bất đồng khó dung hòa giữa đôi bên. Khi tranh cãi nổ ra, bản mệnh nên giữ bình tĩnh và cố gắng đặt mình vào vị trí của người ấy. Nếu không biết kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, trở thành người thích dạy đời, tuổi thìn rất dễ nói ra những lời gây tổn thương nửa kia, khiến tình cảm vợ chồng giãn nứt. Người độc thân chưa có tâm trạng để tìm kiếm một cuộc tình mới, con giáp này vẫn chưa thoát được khỏi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 Do ảnh hưởng xấu của cục diện tương hại, người tuổi tỵ cần phải sẵn sàng đối mặt với đủ loại thị phi trốn công sở trong ngày hôm nay. Con giáp này sẽ cảm thấy khó chịu, ức chế vì những lời đồn đại, đặt điều vô căn cứ về bản thân mình. Nếu gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp, hãy chú ý cách ứng xử của bản thân. Có thể bản tính bốc đồng sẽ khiến bản mệnh gây thù chuốc oán với đồng nghiệp và tệ hơn nữa là kẻ tiểu nhân, từ bao giờ không hay. Hãy luôn hành động có kiểm soát hơn. May mắn mối quan hệ gia đình của con giáp này rất hài hòa, nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của tuổi tỵ. Hãy thảo luận với người ấy để tìm ra cách giải quyết hợp lý cho mọi chuyện. Con giáp này là người có bản lĩnh vững vàng, biết cách đối mặt với thử thách, dù có bất chắc xảy ra nhưng vẫn kiên tâm bền trí, không hoang mang, lo sợ. Chính sự tỉnh táo đó sẽ giúp cho bản mệnh đưa ra quyết định đúng đắn mà không ảnh hưởng tới lợi ích chung cho công việc. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ xỉu, Hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Từ vi tuổi Ngọ Nhờ có tam hợp phù trợ, người tuổi ngọ trở nên nhiệt tình và hăng hái bắt tay thực hiện công việc. Dù cho nhiệm vụ được giao khó khăn đến đâu, ngoài ra con giáp này cũng sẵn lòng giúp đỡ người khác mỗi khi thấy có ai đó đang gặp khó khăn và cần sự trợ giúp của mình. Tuy nhiên, có lẽ bản mệnh đang nóng vội quá mức khi đưa ra quyết định mà chưa kịp suy nghĩ chu toàn. Hơn thế nữa, tuổi ngọ không nên dễ dàng từ bỏ ngay khi vừa gặp trở ngại, thử thách, bởi nếu cứ như vậy sẽ khó có thể phát triển bền vững. Hãy cố gắng và phấn đấu hết sức mình nhé! Trong ngày mộc sinh hỏa, vận trình tình cảm có dấu hiệu khởi sắc, dù là con giáp không thích ràng buộc, nhưng những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới vào thời điểm này. Bản mệnh có cơ hội gặp người phù hợp với mình nếu chủ động và mở rộng lòng mình hơn. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, dần, mùi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Người tuổi mùi dễ gặp phải đào hoa xấu trong ngày hôm nay, có thể sẽ có một số kẻ tiếp cận con giáp này với ý đồ không lành mạnh, vì vậy hãy luôn chú ý và giữ khoảng cách hợp lý với mọi người xung quanh, đặc biệt là với người khác giới để tránh những chuyện thị phi, rắc rối không đáng có. Nếu đã lập gia đình, con giáp này cũng cần biết giữ mình trong mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp khác giới nếu không muốn chuyện này gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Đừng vì niềm vui nhất thời mà phải hối hận về sau. Thay vào đó, tuổi mùi nên quan tâm đến người thân của mình nhiều hơn nhé. Chính ấn cho thấy tuổi mùi là người vững vàng trong công việc, nhận được sự tin tưởng của cấp trên nhưng lại thiếu chi tiến thủ nên thường bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc. Con giáp này cần phải xác định những mục tiêu tham vọng cho mình, đừng để thời gian trôi qua lãng phí. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thân, dưới sự ảnh hưởng của cục diện tương xung, người tuổi thân sẽ phải làm việc rất vất vả vào ngày hôm nay mà không được nhiều người trợ giúp hay thông cảm. Hãy suy nghĩ theo chiều hướng tích cực và tự coi đây là cơ hội tốt để con giáp này rèn giữ bản thân. Trong chuyện tình cảm, bản mệnh đang dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hay bạn bè đàn đúng mà quên mất gia đình vẫn luôn ở phía sau tình cảm vợ chồng không được vun đắp bồi dưỡng dần trở nên phai nhạt. Tuổi thân hãy quan tâm đến nửa kia của mình hơn trước khi tình cảm đôi bên dần nguội lạnh. Đường tài lộc trong ngày của bản mệnh khá tốt, có giáp này tìm được hướng làm ăn mới và mạnh dạn đầu tư, cộng thêm cát khí dồi dào nên dễ dàng thành công ngay trong lần thử đầu tiên, đón nhận thành quả lớn đến không ngờ, tiền bạc đổ ào ào về nhà. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, tí, Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dậu Kiếp tài gây họa, người tuổi dậu là con giáp nhiều chuyện, vướng phải những vụ tranh chấp về quyền lợi hoặc phải chịu sự nghi ngờ, dèm pha từ đồng nghiệp. Con giáp này có thể cảm thấy thất vọng và chán nản vì không nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh. Những lúc như vậy, trước khi oán thán người khác, bản mệnh càng cần dành thời gian để xem xét lại chính mình. Có thể bạn đã sai lầm ở một vấn đề nào đó mà chính tuổi dậu chưa phát hiện ra. Nếu đúng là như vậy, con giáp này hãy chỉnh sửa lại ngay. Ngũ hành kim khắc mộc, tâm trạng của bản mệnh hôm nay không được tốt. Lời khuyên cho con giáp này không nên giấu tất cả suy nghĩ vào trong lòng, bởi làm vậy chỉ càng khiến bản thân cảm thấy nặng nề hơn mà thôi. Hãy tâm sự với nửa kia hoặc với những người mà mình thực sự tin tưởng để cùng tìm ra cách giải quyết. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, ngọ, thìn. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi tuất Thiên ấn cho thấy người tuổi tuất vốn giàu kinh nghiệm và có nhiều tài lẻ khác nhau, tuy nhiên con giáp này lại quá rẻ rặt và không thường xuyên thể hiện cho mọi người cùng biết. Bản mệnh có biết làm vậy là đã ngăn cản con đường thăng tiến của mình trong công việc hay không? Hãy cởi mở với mọi người nhiều hơn, con giáp này có thể xây dựng được những mối quan hệ đáng tin cậy, giúp ích rất nhiều trong tương lai. Tuổi Tuất cũng sẽ có thêm những người cùng chi hướng, cùng chia sẻ tâm sự, giúp cõi lòng hăng hái hoặc nhẹ nhõm hơn. Ngũ hành mộc khắc thổ và trình tình duyên không được hài hòa, êm đẹp cho lắm. Có thể một cuộc tranh cãi nảy lửa có thể xảy ra giữa bản mệnh và nửa kia. Dù có nóng nảy đến mấy thì con giáp này cũng hãy biết suy nghĩ cho người khác, cân nhắc lời ăn tiếng nói, đừng nói ra những lời tổn thương lòng người. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, tỵ, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi hợi Nhị hợp phù trợ, tuổi hợi nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Con giáp này là người có tính tình hiền lành, chu đáo nên ai cũng muốn kết giao. May mắn hơn nữa, bản mệnh có thể sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Một khi bắt tay và làm công việc gì, con giáp này luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ, mong muốn khẳng định giá trị của bản thân. Để gây ấn tượng hơn nữa cho cấp trên, người tuổi hợi nên xác định điểm mạnh của mình và phát huy điều đó. Con đường tiến thân vô cùng rộng mở nếu bản mệnh biết nắm bắt thời cơ tốt. Đường tài lộc của con giáp này trong ngày khá vượng nhờ được thiên tài nâng đỡ, bản mệnh sẽ tìm được vận may kiếm tiền cho mình. Người làm công ăn lương tuy vất vả sớm tối, nhưng cũng nhờ vậy mà gánh đỡ được áp lực tài chính của cả gia đình. Cuộc sống cũng thoải mái hơn ít nhiều. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, tí,